là một cái vùng mà kế cận thành phố Hồ Chí Minh thì à, bạn phải chọn khi mà qua nhân trạch thì bạn phải chọn những cái khu vực mà đông dân à, để bạn có thể là dễ dàng sang nhượng bạn à, có thể là chọn những khu trung tâm hành chính hay là những cái khu vực tập trung giống như là trường học bệnh viện hay là chợ thì vì khi bạn mua ở ngay những cái trung tâm như vậy thì cái việc là bạn sang nhượng lại nó dễ dàng hơn tại vì hoặc là người ta sẽ thuê của bạn để người ta kinh doanh thì sau một thời gian thì uh, nếu mà giá cả nó lên uh, thì bạn dễ dàng sang nhượng hơn là ở những cái nơi xa còn nếu bạn chọn những cái khu mà không phải là trung tâm nó sâu ở bên trong thì bạn phải xác định là À, bạn mua và sau đó bạn bán lại cho ai bạn mua thì phải đầu tư dài hạn và khi nào mà giá của nguyên khu vực nó lên thì à, bạn mới có thể có lời ha à, tại vì tự nhiên nếu mà bạn mua ở bên trong như vậy á, thì cái việc mà là họ cũng không có nhiều cái nhu cầu để sử dụng thì nếu mà mua sâu vào bên trong thì bạn phải mua những cái lô đất lớn thì người ta có nhu cầu người ta à, mua ờ, thuê những cái khu đất lớn để làm cái công việc gì đó thì nó dễ dàng hơn cái điều thứ hai cái tiêu chí thứ hai đó là bạn phải đi khảo sát thực tế ví dụ như là bạn nghĩ rằng là ai giới thiệu cho bạn hay là bạn được một cái môi giới nào giới thiệu cho bạn à là à, cái ờ, long thành nó như vậy ha kế cận sân bay những có những cái tiện ích này thì kia thì bạn phải đến tận nơi để bạn xem rằng là nó có cái hình ảnh đó nó có giống như thực tế hay không à, nó cách uh, uh, sân bay là bao xa và mình mua ở đó mình đầu tư ở đó thì uh, với cái mục đích để làm gì à, và khi mà mình à, bạn sẽ xem được là cái hình ảnh chân thực nhất của cái dự án đó rồi à, khi mà bạn à, đến cái à, cái cái khu đó thì bạn phải tìm những cái uh, thông tin và chính sách quy hoạch của cái địa phương đó ví dụ như là thường là sale sẽ đưa bạn à, đi thực tế đi xuống đó xem cái dự án thôi nhưng bạn cũng phải đi xuống vài lần để bạn à, hỏi những cái à, chính quyền địa phương về cái quy hoạch ở cái khu vực đó chỉ một cái quy hoạch đó rồi và tất cả những cái quy hoạch ở xung quanh cái dự án mà bạn muốn mua và nếu mà bạn muốn mua cái đất đai hay là nhà cửa ở cái phía ngoài của cái dự án thì bạn à, việc của bạn là bạn phải à, làm quen với môi giới tại địa phương và bạn cũng phải có cái mối quan hệ với lại à, ờ, địa phương đó ha bạn sẽ đi tìm hiểu để xem giá cả như thế nào và tốt nhất bạn có thể là à, bạn sẽ hỏi môi giới ở khu đó nếu bạn, bạn mua trong dự án thì bạn cũng có thể hỏi môi giới ở cái khu đó là đất ở bên ngoài dự án đó và giá bao nhiêu à, thực tế là Ờ, cái giá là giá thực tế ha rồi nếu mà trong dự án thì giá của nó nó phải cao hơn tại vì ở trong dự án thì nó có những cái tiện ích rồi nó có tất cả những cái gì ví dụ như là về an ninh hay là những cái khu mà vui chơi giải trí hay nhiều cái mà ở ngoài không có được và đặc biệt là khi mà bạn mua trong dự án thì bạn vẫn có thể là uh, sang nhượng được nó dễ hơn là mua ở bên ngoài tại vì cái gì mà nó tập trung và cái gì mà người ta được người ta marketing thì sẽ nhiều người biết đến hơn là bên ngoài ha bạn mua của dân ở bên ngoài thì à, nó sẽ phải à, mất một thời gian ờ, bạn phải mua gửi môi giới ở dưới đó và rồi bạn cũng phải chờ ờ, phải xem có một cái tin gì đó của khu vực đó nó lên thì nó mới có cái đất của bạn ở bên ngoài nó mới có thể lên được còn mà dự án khi mà dự án người ta sẽ nó sẽ phát triển theo cái ờ, tiến độ của dự án khi mà tất cả mọi khu ở trong cái dự án nó lên nhiều ha hoặc là ở trong một trong cái dự án lớn như vậy một cái khu vực nào một cái phân khu nào nó được cấp uh, sổ hồng thì cái uh, bất động sản ở khu vực đó nó sẽ lên ha và nó có giá trị hơn và cái yếu tố thứ ba đó là bạn phải lựa chọn môi giới phân phối cái dự án đó nếu mà bạn uh, thật ra là mỗi địa phương à, đều có môi giới tự do bạn có thể xuống đó bạn nhờ môi giới tự do ở khu vực đó có thể là tư vấn cho bạn hoặc là bạn có thể là nhờ môi giới của dự án ví dụ có nhiều môi giới ừ, tất cả môi giới đều có thể nắm cái dự án bạn nhờ họ tư vấn cho bạn à, nên mua ở cái khu vực nào và nên chọn sản phẩm như thế nào ở trong một cái dự án à, tại sao phải mua ở cái khu này mà không mua ở khu kia rồi cái lợi nhuận đem về ví dụ như bạn à, ước tính là ví dụ một năm à, tốc độ tăng trưởng của nó là 10 phần trăm đi thì sau 3 năm 5 năm nó có thể tăng 50 phần trăm hay không à, nó lãi suất ờ, cái lợi nhuận của nó nó có cao hơn ngân hàng hay không và đặc biệt là bạn có thể gọi hỏi môi giới tất cả những gì bạn nghi ngờ bạn muốn xem về à, giấy tờ 1 phần 500 hay bạn muốn xem về những cái uh, quyết định giao đất hay là những cái giấy phép xây dựng gì đó bạn có thể là yêu cầu môi giới họ sẽ cung cấp cho bạn ha thì uh, môi giới ở ngoài cũng vậy họ sẽ tìm những cái uh, giấy tờ uh, bạn họ sẽ gửi cho bạn xem và đặc biệt là nếu khi mà bạn nhờ môi giới thì tới lúc bạn bán thì bạn họ cũng có sẽ hỗ trợ bạn để bán cái sản phẩm của bạn à, nên bạn à, đừng có nghĩ tự là bạn là người mua bạn không mất gì cả nên bạn đừng nghĩ rằng là à, môi giới khi mà môi giới có thông tin của bạn à, họ sẽ kỳ kèo họ sẽ làm mất thời gian của bạn nếu bạn không có nhu cầu thì bạn cứ nói thẳng với môi giới là anh mua rồi tôi không có nhu cầu thì à, lần sau nếu mà họ gọi lại cho bạn thì à, bạn có nhu cầu thì bạn vẫn có thể sử dụng được ha và cái yếu tố thứ tư đó là bạn à, không nên quá cầu toàn thì à, khi mà bạn lựa chọn cái bất động sản thì bạn sẽ xem là nó phù hợp với cái nhu cầu của bạn và cái tình hình tài chính uh, hiện tại của bạn ha và bạn sẽ phải đo xem xét rằng là nó uh, bạn ờ, mua rồi bạn cái việc là bạn đầu tư theo dài hạn trung hạn hay ngắn hạn nếu mà ngắn hạn lướt sóng thì thật ra là bạn sẽ dành một ít tiền thôi để bạn có thể là lướt sóng nhưng mà khi mà đầu tư uh, nếu mà trong cái thời điểm mà như thế này thì không thể nào lướt sóng được thì bạn phải xác định uh, đầu tư dài hạn từ 3 năm tới 5 năm à, và khi một cái khu vực đó nó có nhiều cái ờ, chính sách uh, hỗ trợ và ra và nhiều cái uh, dự án mới được phát triển hạ tầng cơ sở nó cũng được kết nối thì tất nghiêng là cái bất động sản của bạn nó sẽ lên giá chắc chắn một điều là như vậy ha và có một nguyên tắc nữa là nếu mà là lãi ít uh, nhưng mà vòng quay của bạn phải nhanh à, thì đâu đó nó cũng sẽ bù đắp được bạn có thể là ngay thời điểm này bạn không muốn chi tiền vào những cái bất động sản lớn tự vì nó lớn tiền á ví dụ là có thể là bạn sẽ chia nhỏ cái dòng tiền của bạn ra bạn sẽ mua những cái uh, ít tiền tại vì xu hướng trong những năm tới thì uh, bất động sản công nghiệp ha, nó sẽ lên ngôi thì ví dụ như là bạn xác định được như vậy bạn sẽ mua những cái uh, nhà ở ví dụ như bất động sản nhà ở tại những khu công nghiệp để có thể là uh, bán lại hay là làm uh, có thể là cho thuê lại cho những cái chuyên gia phục vụ ở những cái khu công nghiệp đó hoặc là những người dân sẽ về đó sinh sống chẳng hạn à, thì bạn uh, phải uh, dự trù hết tất cả những cái thứ đó ha bạn có thể là bạn xem tại thành phố những trung tâm ở ờ, thành phố nó diễn ra như thế nào thì những cái tỉnh lân cận nó cũng sẽ diễn ra như vậy à, đầu tiên nó sẽ có thể là nó đất nó rất là nhiều dân cư thưa nhưng mà khi mà ở thành phố à, hết đất rồi à, và hồi lúc trước bạn cũng không thể nào bạn tưởng tượng là ở các tỉnh mà họ phải xây chung cư à, ví dụ như ở biên hòa tại sao ở biên hòa bình dương là phải chung xây chung cư đất đai quá rộng nhưng mà khi mà họ phát triển trên cái đà phát triển tới một thời gian là hết đất à, ngay trung tâm hết đất ngay trung tâm nhưng mà cái nhu cầu à, ở và làm việc tại khu vực đó vẫn có bắt buộc họ phải xây chung cư thì bạn xem xét ha cái việc mà là phát triển ở những cái trung tâm lớn ở những cái thị trường à, nhà ở lớn nó cũng sẽ diễn ra y chang như vậy ở các tỉnh à, thì à, đâu đó là một vài cái ý kiến và một vài cái chia sẻ của tôi về cái việc mà à, bạn à, nên à, khi mà đi mua đầu tư ở vùng ven thì bạn và ờ, sẽ ghi nhớ một vài cái yếu tố như vậy à, cảm ơn các bạn đã theo dõi à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo nếu bạn thấy cái video này có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp giùm tôi à, chia sẻ cho họ và subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể nhận được video sớm nhất cảm ơn các bạn